thì đây là Noel ở quy mình cho mọi người nhé mình rất là đông cada ok mọi người thì chắc có lẽ mình sẽ đi uh, tiếp nha mọi người nhé sẽ uh, đi tiếp qua đầu kia ok mọi người thì bây giờ mình sẽ đi vào trong mình xem nha mọi người nhá rất là đông nha mọi người nhé đang đi đang sự té đấy tuyệt vời thì mọi người đang uh, bong bóng ở dưới này đấy à, con nít nó đang nghịch bong bóng nha mọi người nhé thì uh, cũng cái à, ông đang à, cưa cái gì nhỉ <laughs> đây ở đây có em bé đang à, lắc nuôi nhau ấy thì đi tiếp nha mọi người hai đấy đấy mấy thì trâu đang à, xem đấy đông đi vào như này trang trí rất đẹp nha mọi người trang trí quá tuyệt vời luôn đây có em bé đang làm Đấy, người ta đang ờ, lên rất là đông dạ vâng đấy có mấy thanh niên này đang ờ, đi ngon đi uh, đi xem này nha mọi người Thanh niên đi rất là nhiều Đây làm quá đẹp luôn mọi người Chị Châu đang ờ, Ngoài kia thì à, đang tắt đường nha mọi người tuyệt vời bây giờ mình sẽ đi tiếp ở đây rất là đông nha mọi người ơi đây đông quá trời luôn mọi người ơi thường mình phải đi bù đi dưới mẻ nè mọi người đấy đông lắm thì bây giờ mình sẽ đi tiếp rồi tí nữa mình sẽ quay lại hiện tại Ôi, đông quá bây giờ mình không thể đi được rất là đẹp nhìn à, ở độ xa nhìn rất là đẹp nha mọi người nhé quá tuyệt vời đấy mọi người thấy không có thêm mọi người thấy không đấy tất cả mọi người đang uh, lên trên kia xem tại đây rất là đông đi xuống đi chỗ dạo ấy bây giờ mình sẽ triệu này chứ mày cái mấy là lưu mày kẹo sáu đi tám mươi lưu đấy dẫn mọi người đi xem ờ, Noel ở quê mình luôn nha mọi người ơi qua đến đoạn này hơi rảnh một tí lúc này là quảng đông ok mọi người thì tí nào mình lại chỗ đầu kia mình sẽ quay nhau tối quốc phát ok tất cả mọi người thì bây giờ mình sẽ vào địa điểm thứ ba tiếp theo nha mọi người ạ đây thì không đông bằng à, Đấy. Rồi cái đêm cưới. Đây, đây mọi người thì đông nhiều. cục lắm mà giờ cũng vừa chết Vậy thì bây giờ mình sẽ đi tiếp lên xe đi tiếp sẽ về nhé